Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ bính dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên hình, giờ đinh mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc chu tước, giờ canh ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc bạch hổ, giờ nhâm thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên lao, giờ quý dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc nguyên vũ, giờ ất hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc cầu trần về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, đại khê thủy, ngày giáp dần, tức can chi tương đồng, thuộc mộc. Về nạp âm, đại khê thủy, kỵ tuổi, mậu thân, bính thân, ngày thuộc hành thủy, khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi mậu tý, bính thân, mậu ngọ, thuộc hành hỏa, không sợ thủy. Ngày dần, lục hợp với hợi, tam hợp với ngọ và tuất thành hỏa cục, xung với thân, hình tỵ, hại tỵ, phá hợi,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 khai trương, mở kho, sao hoàng ân, tốt mọi việc, sao nhân chuyên, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu trừ sao, kim thần, thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao thiên tặc, kỵ về khởi tạo, động thổ, về nhà mới, khai trương, sao hỏa tai, xấu đối với xây dựng nhà cửa, động thổ, sửa mái, sửa sang nhà cửa.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 thứ tư ngày 26 tháng 4 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi thứ tư ngày 26 tháng 4 năm 2023 của tuổi Tý. Bước sang ngày mới, người tuổi Tý đụng độ hung tinh kiếp tài chiếu mệnh nên có điểm báo nguy cơ mất tiền trong ngày hiển lộ. Bạn nên thận trọng trong các giao dịch tài chính, đầu tư tiền bạc vào ngày này. Đặc biệt, con giáp này cũng nên giữ đồ đạc cẩn thận, tránh để hứa hênh khiến kẻ xấu dòm ngó. Ngày này, người tuổi Tý cũng nên chú ý tập trung hơn vào các mục tiêu trong công việc của mình. Việc bám sát theo các kế hoạch đã đặt ra sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và cũng đi đúng hướng hơn. Đôi khi có thể phá cách một chút để tạo đột phá nhưng chớ nên thoát ly quá xa. Thủy sinh xuất trong mộc có thể là nguyên nhân gây nên những trận lục đục, tranh cãi giữa vợ chồng tuổi Tý. Cả hai có những cách nhìn nhận vấn đề riêng, quan điểm trái ngược châm ngồi mâu thuẫn, không khí gia đình theo đó cũng khá căng thẳng. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, có nguy cơ mất tiền, cẩn thận khi giao dịch tài chính. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, đầu tư tiền bạc thận trọng, chớ nên mạo hiểm. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, nên tập trung hơn vào các mục tiêu trong công việc. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ,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 của tuổi Sửu. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Sửu may mắn được chính quan giúp sức, nên công việc trong ngày có nhiều tiến triển tốt đẹp. Ngày này nếu biết tận dụng sức mạnh làm việc nhóm, thì con giáp này hoàn toàn có thể làm nên chuyện. Mỗi người có những cách nhìn nhận và tiếp cận vấn đề khác nhau. Khi đưa ý tưởng ra để mọi người cùng thảo luận, chắc chắn sẽ tìm ra những cách thức tối ưu nhất để hoàn thành công việc chung nhanh hơn và hiệu quả hơn. Vì thế hãy tập trung sức mạnh và cùng nhau chinh phục những mục tiêu, Tuy nhiên, truyền tình cảm ảnh hưởng từ ngũ hành xung khắc nên có thể xảy ra nhiều vấn đề khiến bạn phiền muộn. Vợ chồng to tiếng với nhau từ những chuyện nhỏ nhặt, nếu con giáp này không giữ được bình tĩnh thì rất có thể khiến mâu thuẫn bị đẩy lên đỉnh điểm và trở nên trầm trọng hơn. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, công việc trong ngày có nhiều tiến triển tốt đẹp. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, nên biết tận dụng sức mạnh làm việc nhóm. Tử vi tuổi Kỷ Sửu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 con giáp này biết mình cần phải làm gì để đạt được mục tiêu đã đề ra của mình. Đứng trước nhiều sự lựa chọn, tuổi dần không nao núng, cân nhắc kỹ càng và tìm ra điều phù hợp với mình. Trong chuyện tình cảm, lời khuyên dành cho những chú hổ là đã đến lúc bạn cần thay đổi các quan điểm cố hữu của mình về tình yêu. Nếu không thay đổi để thích nghi với thực tế thì chuyện tình cảm của bạn không thể phát triển tốt đẹp được. Câu quyết cho các tuổi dần Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, đón tín hiệu tích cực ở phương diện tài chính.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 khiến họ muốn sẵn sàng giúp đỡ bạn. Chỉ cần bạn mệnh vượt qua sự nhút nhát như tính cách thường thấy của mình và nắm bắt cơ hội để bắt tay hợp tác cùng với họ thì tiền đồ sẽ sáng sủa hơn rất nhiều. Hãy cứ tự tin vào bản thân, bạn cũng có những điểm mạnh đã được chứng thực là hữu ích cho tập thể. Về chuyện tình cảm, người độc thân tới thời điểm này vẫn chưa tìm được người tâm đầu ý hợp nên đành ngậm ngùi chấp nhận duyên tình lận đận. Tình yêu không thể gượng ép, rồi bạn sẽ gặp được một nửa phù hợp với mình, vì thế đừng quá buồn và nản lòng nhé. Câu quyết cho các tuổi mão Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy, có cơ hội gặp được nhiều người tài giỏi. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa, biết cách thu hút quý nhân và được giúp đỡ. Tử vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ, cần sớm vượt qua sự nhút nhát thường ngày. Tử vi tuổi tân mão, thuộc mệnh mộc, hãy cứ tự tin vào những điểm mạnh của bản thân. Tử vi tuổi quý mão, thuộc mệnh kim,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 người tuổi thìn có điềm báo tiểu nhân quấy phá, gây nhiều cản trở cho vận trình. Công việc tưởng chừng như đã thành công mà lại đổ bể vào phút chót. Bạn cần cẩn trọng hơn và có kế hoạch rõ ràng để tránh những sự cố không đáng có. Đây cũng là thời điểm tuổi thìn cần phải kiểm soát tài chính cá nhân thật tốt. Hãy xem xét lại các khoản chi tiêu trong ngày và cắt giảm những chi phí không cần thiết. Nếu có ý định hợp tác đầu tư, bạn nên thận trọng khi tìm kiếm đối tác kẻo tin lầm người. Mộc thổ xung khắc chuyện tình cảm của con giáp này cũng dễ nảy sinh mâu thuẫn khiến quan hệ dần dạn nứt. Đôi lứa bên nhau quá lâu sẽ mất đi cảm giác tươi mới, nhưng quan trọng là cả hai đều cố gắng làm nóng mối quan hệ thay vì vội vàng tìm kiếm cảm xúc mới mẻ từ người khác. Câu quyết cho các tuổi thìn Tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, có điểm báo tiểu nhân quấy phá trong công việc. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, công việc tưởng như thành công lại đổ bể phút chót. Tử vi tuổi mậu thìn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 thái độ biết người biết ta vừa giúp bạn tránh làm mít lòng người khác lại vừa xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp khi khó khăn cũng có người giúp mộc sinh hỏa bù đắp cho những chú rắn mối quan hệ tình cảm ngọt ngào các cặp đôi tin tưởng hoàn toàn vào đối phương khiến cho mối quan hệ càng thêm bền chặt khi đôi trái tim cùng hướng về nhau vấn đề nào cũng có thể giải quyết dễ dàng câu quyết cho các tuổi tỵ tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa vận trình xa sút dễ đối mặt với thị phi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 nên bạn cũng hãy cẩn trọng trong mọi khâu để có kết quả tốt nhất nhé. Tam hợp cục trợ mệnh giúp tinh thần làm việc của tôi ngọ vô cùng hăng hái. Bản mệnh luôn vững vàng, từng bước vượt qua mọi sóng gió, kiên định với những gì mình đang theo đuổi. Mặc dù tương lai phía trước vẫn còn nhiều khó khăn nhưng bạn không bao giờ sợ hãi mà bỏ cuộc. Hôm nay còn là ngày vận trình tình duyên của người tuổi này vượng sắc, đào hoa nở rộ, con giáp này hãy mở lòng đón nhận tình yêu đi thôi. Bản mệnh có thể được ai đó bày tỏ tình cảm, đừng để hạnh phúc đi qua một cách đáng tiếc nhé. Câu quyết cho các tuổi ngọ. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim, may mắn đón nhận cơ hội kiếm tiền mới. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy, được người thân mang tới nhiều khoản lợi nhuận. Tử vi tuổi mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa, tinh thần làm việc vô cùng hăng hái. Tử vi tuổi canh ngọ, thuộc mệnh thổ, luôn vững vàng, từng bước vượt qua sóng gió. Tử vi tuổi nhâm ngọ,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 hôm nay tuổi mùi có cơ hội tỏa sáng ở trước đám đông và việc làm này cũng ít nhiều giúp ích cho sự thành công trong sự nghiệp của bản mệnh. Chính quan tụ khí, con giáp này biết mình cần phải làm gì để hoàn thành được mục tiêu đã đề ra, với tinh thần trách nhiệm cao, nên được cấp trên đánh giá tốt. Bên cạnh đó, vận trình tài lộc của bạn cũng khá tươi sáng. Bạn có thể bắt đầu lên kế hoạch chi tiêu sao cho hợp lý ngay từ hôm nay. Đừng quên để dành một khoản tích góp để đảm bảo cho tương lai sau này không phải đi vay muộn ai khi gặp khó khăn. Tình cảm là chuyện khó bê tiên đoán được. Bạn nên suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực nhất có thể. Dù hiện tại bạn vẫn đang một mình thì điều đó cũng không có gì phải lo lắng. Bạn vẫn có thể tìm ra những hạnh phúc với cuộc sống độc thân. Đó mới là điều quan trọng. Câu quyết cho các tuổi mùi. Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim, có cơ hội tỏa sáng ở trước đám đông và thể hiện mình. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy, biết mình cần phải làm gì để hoàn thành được mục tiêu.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 dường như bản mệnh có chút chăn trở về sự nghiệp hiện tại. Cảm giác hoang mang và mờ mịt về tương lai khiến con giáp này có đôi chút xa sút thiếu đi tinh thần hăng hái cần thiết. Tuy nhiên, bạn nên thư giãn cũng như tiếp nhận mọi chuyện theo hướng tích cực thì sẽ sớm có cách giải quyết. Dường như mọi việc trong ngày đều thiếu đi sự thuận lợi, suôn sẻ khi mà cả chuyện tình cảm vốn đang rất tốt đẹp cũng trở nên chắc trở, rối ren. Hiểu lầm phát sinh khiến cho mối quan hệ của con giáp này đứng trước bờ vực tan vỡ. Câu quyết cho các tuổi thân Tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, dễ mắc sai lầm do thiếu quan sát và tập trung. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, gây ra sai sót ảnh hưởng tới tiến độ chung. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ, đối mặt với nhiều thử thách trong sự nghiệp. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc, có cảm giác hoang mang và mờ mịt về tương lai. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim, tình cảm rối ren, đứng trước bờ vực tan vỡ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 Dù làm gì thì con giáp này cũng sẽ nhận được sự hậu thuẫn lớn từ những người đồng nghiệp tốt bụng xung quanh. Ngoài ra, con giáp này khá linh hoạt trong cách ứng biến, nên tránh được tối đa những mâu thuẫn với những người làm việc chung. Khách hàng cũng tỏ ra khá hài lòng khi đàm phán công việc với bạn. Nhờ những màn thể hiện này mà bản mệnh được cấp trên đánh giá cao và có ý bồi dưỡng để trở thành lớp lãnh đạo kế cận. Ngày này, mọi chuyện trở nên hanh thông và suôn sẻ hơn rất nhiều với dậu. Thậm chí cả chuyện cãi vã giữa bạn và một nửa của mình cũng nhanh chóng đi đến sự xí xóa một cách dễ dàng và giúp hai bạn nhận ra đối phương quan trọng với mình ra sao. Câu quyết cho các tuổi dậu Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy, công việc có sự thăng hoa và thành công. Tử vi tuổi đinh dậu, thuộc mệnh hỏa, nhận được hậu thuẫn lớn từ đồng nghiệp. Tử vi tuổi kỷ dậu, thuộc mệnh thổ, có sự linh hoạt, tránh được những mâu thuẫn. Tử vi tuổi tân dậu, thuộc mệnh mộc,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 của tuổi tuất. Bước sang ngày thứ tư này, người tuổi tuất bị hung tinh thiên quan cản trở, nên cần chú ý lời ăn tiếng nói của mình, kẻo đắc tội những người không nên. Bản mệnh làm việc gì cũng phải trau chuốt cách diễn đạt, thẳng thắn là tốt nhưng làm quá lên lại khiến mọi người khó chịu. Bên cạnh đó, con giáp này cũng cần thận trọng hơn trong các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Bạn có điểm báo phá tài đang rình rập, đe dọa, khiến con giáp này có thể sẽ mắc sai lầm nghiêm trọng và phải bỏ ra một khoản tiền không hề nhỏ để khắc phục hậu quả chuyện tình cảm của tuổi tuất đang dần đi vào ngõ cụt. Nếu muốn thay đổi, bạn không phải làm điều gì quá hoành tráng đâu, có thể chỉ là một vài lời nói ngọt ngào, một cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng miễn sao cả hai thấy vui vẻ, thoải mái là được. Câu quyết cho các tuổi tuất. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, chú ý lời ăn tiếng nói kẻo đắc tội người khác. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, cần trau chuốt cách diễn đạt, chứ thẳng thắn quá mức. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc,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 tận dụng lợi thế sẵn có để tạo bước đà thu về càng nhiều lợi nhuận, đón đầu xu hướng và vượt lên trên đối thủ. Ngũ hành tương sinh nên chuyện tình cảm của những người độc thân cũng có cơ hội gặp được mối nhân duyên tốt đẹp. Bản mệnh có thể sẽ gặp được một nửa vào một thời điểm không ngờ nhất. Thậm chí đến chính con giáp này còn không ngờ rằng trái tim của mình còn có thể rung động nhanh chóng đến vậy. Câu quyết cho các tuổi hợi. Tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, gặp điềm lành nhờ quý nhân và cát tinh soi chiếu,